chào tất cả anh em cái video này ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ để cho anh em đi chơi tài xỉu hay là anh em đưa được cái bộ hột ờ, nặng nhẹ này vào sân chơi thì ờ, anh em ở ngoài anh em có thể đoán được tỷ lệ tài hoặc là tỷ lệ xỉu của nó lên tới 7 đến 80 phần trăm cho anh em nhá đấy thì cũng tùy anh em thôi nếu anh em đặt ờ, cái bộ hột mà nó 100 phần trăm gần như là 100 phần trăm anh em làm nặng xỉu hay nặng tài thì tôi cũng làm cho anh em nhưng mà nói chung là làm như thế thì nó sẽ bị dây lộ thì anh em này làm khoảng tầm 70 phần trăm thôi 7 đến 80 phần trăm nó là hợp lý nhất thì anh em có thể là sử dụng cái bộ hột đấy anh em đi lắc luôn cũng được à, nhưng mà đi lắc luôn ờ, thì anh em phải làm quen được với bộ hột đấy anh em lắc được tài thì anh em hãng đi lắc còn anh em mà chưa lắc được thì lắc thì anh em chỉ cần nên là thì anh em chỉ nên ờ, anh em đưa vào sân chơi anh em ở ngoài anh em đoán tỷ lệ của nó lên đấy nhá đấy thì ờ, cái bộ hột này thì nó hoàn toàn không tan nhá bộ hột này hoàn toàn không tan thì ờ, anh em đến sân chơi anh em chỉ việc là đưa vào và anh em ở ngoài em đoán là xong nhá tỷ lệ thắng của anh em lên tới 80 phần trăm thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó của cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ này đây. nạp dọn đèn cho anh em này đây là bộ nặng tài anh em nhé đây là bộ nặng tài đây bộ nặng xỉu rất là trong đúng không anh em Đó. được chưa Đấy, ok giờ tôi và tôi sẽ ờ, test cho anh em cái ờ, bộ nặng tài nặng xỉu này thì ờ, xem tỷ lệ của nó bao nhiêu phần trăm thì tôi sẽ thử mỗi mỗi bộ nặng nhẹ này là 10 chén để cho anh em thấy là cái 10 chén trong 10 chén đấy là tỷ lệ nó lên tài được bao nhiêu chén lên xỉu được bao nhiêu chén nhé thì trước tiên tôi sẽ test cho anh em cái bộ nặng tài trước này cái bộ nặng tài thì cái bộ nặng tài này khi mà anh em lắc 10 chén thì là nó có tầm 7 chén tài nhá 7 chén tài thì uh, nó không phải là 7 chén tài liên tục rồi đến ba chén xỉu mà nó sẽ xen kẽ lẫn nhau ví dụ như hai ba chén tài một chén xỉu hai ba chén tài một chén xỉu gì đó đấy đó là như vậy chứ nó không uh, là nối tiếp nối tiếp nối tiếp nhau để nó 7 chén tài đủ 7 chén tài xong rồi lên ba chén xỉu à, anh em phải biết cái điều đó nhá bây giờ tôi test cho anh em chén đầu tiên này chén đầu tiên một xỉu này một một này hai một này ba một này bốn một này bốn hai này 52 này 53 này 63 này đó nó là 73 nhá tỷ lệ của nó 70 phần trăm cho anh em đấy vừa rồi là bộ nặng tài giờ tôi sẽ test cho anh em cái bộ nặng xỉu nhá cái bộ nặng xỉu này thì cũng như cái bộ nặng tài thôi anh em lắc 10 chén thì tỷ lệ của nó lên là 7 chén đấy không nối tiếp nhau mà nó sẽ cho anh em hai ba chén xỉu hai ba chén xỉu rồi đến chén tài hai ba chén xỉu rồi đến chén tài thì đó đại loại là như vậy nhá test cho anh em này một chén xỉu này hai chén xỉu này ba chén xỉu này bốn chén xỉu này bốn một này bốn hai này 52 này 62 này Đấy, 73 này À đâu 62 này 63 Xin lỗi anh em Đấy là mới 73 này Đấy thì à, cái bộ à, nặng nhẹ này Đấy, anh em nào mà muốn sở hữu một cái bộ tài xỉu mà anh em đến sân chơi anh em chỉ cần đưa hột vào anh em có thể đoán được tỷ lệ tài hay xỉu được 7 đến 80 phần trăm cho anh em đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ đồ chơi tài xỉu này cái bộ hồ tài xỉu nặng nhẹ này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhá thì bên tôi tư vấn và cung cấp đồ chơi bịp cung cấp tất cả những cái đồ chơi như uh, tài xỉu bầu cua đánh bài đấy, sóc đĩa game đấy, nhưng mà tất cả những cái đồ chơi bịp mà mới nhất hiện nay mới nhất 2020 2021 này cho anh em nhé